Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể là mọi người Lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang buổi trưa ngày hôm nay buổi Trưa ngày hôm nay thì ờ, nhà em Bí Thư Già là chuẩn bị là tổ chức là ăn tân gia của anh chị ạ Bên cạnh mình vẫn là gương mặt thân quen là cháu Xính Đấy. Ờ, cháu Xính là cũng ờ, đi làm Hà Nội cũng thời gian trước là ốm đau ấy Nên là cháu về để giúp bí thư Già là ăn nhà này xong thì à, hôm nay là mấy anh em là tổ chức là mình phân ra cho bí thư giảm thì hiện tại thì uh, mọi người là cũng đang uh, dục dịch vào trong này để uh, giúp bí thư già là làm món ăn nhất là hôm nay là có món uh, lợn quay ở bên lạng sơn uh, các món phụ khác thì ừ. chưa biết là có món gì thì uh, xin mời quý ba chị còn thể mọi người là cùng uh, theo dõi video nhé mình có gì đó mình sẽ ghi Tình lại chú ba chị thì mọi người biết à, Trước cửa nhà cũng như là trước uh, mặt chú ba anh chị Có thể uh, uh, xem được cái không khí chuẩn bị tân gia nhà em Bí thư ra Đó là mọi người đang chuẩn bị là đốt lấy than Để làm món lợn quay Lạng Sơn nhé cô ba anh chị nhé Là món lợn quay thì uh, mọi người anh em là đang mổ lợn ngoài kia Và mọi người uh, cũng đã đến để uh, giúp em uh, Bí Thư ra uh, Chuẩn bị tân gia nghe nói là làm 15 uh, mâm uh, cỗ gì đó Giang cũng không, không rõ đâu Cháu xính thì cũng đang đi à, mời người Mọi người đang chuẩn bị ở trên này Đấy là buổi trưa ngày hôm nay cái Món lợn quay này khá là lâu đấy Quay khá là lâu Căn nhà đây là đi thư giãn Mọi người đây đang à, Đã dùng dịch mình vào hơi muộn một chút Ô rồi ôi Ô, anh đang à? Quay lên <laughs> à? lên từ hôm qua lên hôm qua sao <laughs> ờ, ấy à, hôm qua em ngủ đây cũng không biết <laughs> đây là em ngọc là trực tiếp là hôm nay sẽ ờ, khâu con lợn làm món lợn gọi quay lạng sơn công thức nổi tiếng thì chắc là không thể ờ, rồi bí mật này không thể lộ tiết lộ được trên cơ hôm nay làm bao nhiêu mâm đấy làm uh, 15 mâm đấy 15 mâm à các bác anh em đến giúp rất là đông luôn à, người ờ, yêu đi thi già đấy đang chú đóng vào đúng cái nó là trượt đi là ăn cám Ô anh Sơn hôm nay à, mặc bộ à, nhìn đấy nhở Nhìn uh, à, như trai bản <laughs> Không phải bố bản <laughs> Phải gọi bố bản Con lợn này bao nhiêu cân nhỉ? Lợn này hơn 30 cân anh ơi Bây giờ Gần 40 cân đấy Tăng đấy nhỉ Lợn đen nó nặng ừ, Lợn đen thì lợn bản quá ngon rồi Mà quay nữa thì thôi Công thức làm Sơn mà nữa thì uh, quá tuyệt vời luôn Hôm nay xuất hiện cả cô giáo Ngân nhỉ Đấy Mà áo vàng vàng Sinh gái cô giáo mới chuyển ờ, đến dạy ở ờ, thôn Hà Cá Trước mà mình lên thì mình có Thấy mọi người rồi Đây là bố ờ, em mì Vâng vâng Bố mì này <laughs> Cái này là món gì đây? Tiết canh à? Hả? Tiết canh à? Rồi dạ. Dao này nó phải phẳng phẳng một chút cơ Đấy hơn Có Cô giáo Ngân làm gì đấy? Cầm món gì đi đâu ấy? Tôm á? Ồ. Ờ, ba người họ đang chờ vào đấy anh. Họ được gọi cho em là không ai chưa trở đến đấy. Bên này là ờ, em Cường đang chế biến món ờ, tiết canh à Cường? Cả ba đấy. Hôm nay sáng nay mổ lợn lúc mấy giờ đấy? 5 giờ Là dạ, sớm đấy. Hello. Cường thì cũng anh chị biết rồi là đi với Giang rất là nhiều Một trình mà mình làm ờ, trên Hà Giang này Anh em đồng hành với Khoảng mọi người là hay hỏi thăm ờ, bà cụ hang đá mình hay bảo em Cường vào ờ, thi thoảng vào thăm em Linh Ngân bé và thăm bà phụ kia sống bà tốt không đây để em làm thơm này mình mua hết rồi nó có thơm chắc rồi anh sao này ờ. anh đổ luôn được mà để vào đây tiến lại anh Sơn thì lên từ hôm uh, hôm qua nhưng mà cũng uh, trước ra nửa ngày Vâng. lên đây là sẵn tay và làm ngay và anh Sơn thì rất là yêu uh, mến cái ờ, phong tục cuộc sống uh, quán của người đồng bào Hâm Mông ngay mặc bộ quần áo Hâm Mông uh, để uh, vào vào vào bếp này. cái này không phải là trai chai Hà Nội nữa mà là trai uh, ấy rồi trai bản bố bản Lo đến đâu rồi hả? Ờ, lên 19 rồi, lên vào. Ở chỗ bàn ghế nhá. Sơn có tay nghề phết nhỉ Đầu bếp phải trên đầu bếp Đấy. Cái tuổi con dao nó phải phẳng anh ạ Không, dao sắc đấy Bằng, à, Không, nó, nó, nó phẳng đây, cái mặt nó phải phẳng đây Cái mặt nó, nó ấy quá Để băm được mỗi ở giữa đây Ở đâu nữa, ở đâu à? Đang chuẩn bị đến thôi à À, chờ đi, chờ Này, <laughs> cứ ba anh chị mà xem là anh Sơn chắc không nhận ra anh nhỉ Hôm nay làm bao nhiêu món anh Xuân ấy? Ờ Hả? 6 món gì đấy 6 7 món À đây cái lá măng mật này của bác anh chị này Để, để quay lợn đây, quay lợn sơn Thì đấy Lá măng mật đấy Ngọc còn mang từ Lạng Sơn ờ, sang đấy Hôm qua từ phương xa cũng hóa Gia vị bên này chuẩn bị đầy đủ hết rồi Gà đây trồng này thì anh em rang à, à, mắc khén à đấy đúng quả mắc khén này mà rang lên thơm lắm cái này giá đấy chuẩn luôn á mắc khén rừng luôn à thấy bên này nữa thì có thêm món à, thịt gà gà luộc của con nào đùi nó to thế đây là lạc giang thì giá mà luôn cả tiết canh bỏ bỏ ra không phải mà là chưa, chưa, đi qua ủy ban tăng nào chưa đi có cái hành khô vào đấy đâu nhở hành khô cái vỏ này nay bà con dân bản đầu tiên được ăn món lợn quay đây đấy đồng bằng nhờ anh em núi tây bắc thì rất tuyệt vời rồi trước Ôi đừng được anh em Đụng cái hàng rồi lạnh rồi thôi anh Sơn mà trưởng đầu bếp thì đúng là một khi đã ra tay thì gạo say cũng ra cám ờ, là, là, là, là cái nhân rồi tiêu ơi, hạt phén này, của bác phén rồi. Tiêu rồi, hạt phén trong túi này. Vâng, thêm. Hạt tiêu đâu? Sơn hết rồi con con con hạt tiêu hạt tiên thế rồi là bí à, xanh à bí xanh này nấu canh bí đao à bí đao này rồi vào trắng bận rồi quay trứng rưỡi chín em ạ à. con lợn này chỉ quay trứng rưỡi thôi con gà em quay hai tiếng nhưng con lợn này chỉ quay trứng rưỡi thôi em bảo thân mà gà nếu quay hai tiếng ờ gà mấy anh em quay hai tiếng này con lợn này chỉ quay trứng rưỡi thôi Cô thật Đấy hai đường vàng Hai à Có bữa này chút cô lúc coi không à Đấy Mẹ lửa có làm hai rồi Không thế là đi đi lửa đến đồ tôi một rồi Còn thất đó coi đủ nước coi chỗ phía này Mày lắp lại gì chưa Lúc lên cháy xanh nhỉ Lắp lại một con này Con này nhớ là chuột tàn mình xin ra không mà cho khởi cho xem đây em đi 아, 진짜, 아, 아, 뒤로 게임 로더라. anh sơn khả năng chuyển khẩu lên đây ở thôi đoạn đoạn ờ, ấy anh anh anh ra ấy tôi một câu đoạn quay cá mở mất đầu rồi này Đấy. Chát của tứ. À, ờ, ờ, cái anh mấy cái bảo bao luôn, bảo bao gần đó hơi nhà này. Chát của tứ. Chát là chỉ có thể thì mua mà. Chát mà đưa cho lỗ là cái kéo được cái kể được. Anh dùng nó chỉ giống nó mỏ. <coughs> lượng thì ờ, sắp ờ, khâu xong rồi anh em rút nó thôi bên này thì anh em cũng bắt đầu ờ, tay rất là liên tục già thì là anh, người đi đấy, tính toán xem được khách cái gì cho trâu đó đấy là cảm ơn gì Ơi, có chủ tịch xã mời chủ tịch xã em có cả bí thư chủ tịch cả cả trách và nói chung là em mời cả các ban ngành ở trong xã đúng rồi đúng rồi dạ. mời em cảnh lo tay lần đầu làm chuyện ấy buông tay lỏng mất cái tờ bắn tỷ đấy đi tì thế gì bắt đồ có không ấy có giòn không <laughs> có được không sơn này ờ, sắn tay vào làm thì nói chung là rất là ngon rồi giờ nhân rồi Cường thì ờ, rất là chăm chỉ bóc cái ờ, ấy Mỗi người một chân một tay cho nhanh Đúng Họ có chuối tiêu dở đâu không? À, chuối tiêu dở đâu? Đây đây bây giờ thì mua cái gì mua cái gì về đây bà ồ oh. ở còn con đấy à ở ờ, chợ ờ ừ sao qua cho gia vị và chân mắm và chân ngấm vào cái xương mình đổ nước vào sao ôi cái cái cái gì đây Bục. Bục à? Ôi, cái này là khấu già của nó sao chứ nhỉ? Không phải non đúng không? Già. Già đấy. Dạ. rồi rồi rồi rồi anh em cấy đi tí nữa à, em bận tay một chút bố vợ anh đang gọi nhé <laughs> bố vợ đến đây bố vợ đến đây bố à, à. vợ chưa thấy đến anh em không đến này Hả? Không, anh bảo rồi tí nữa lấy màu quả được không? Anh em nó Cắt hai cái chuối đi nhỉ? Nó bóp cho nó thịt đây này, thủng lên này tuột to con anh em đi thứ già đang đang ngồi thế này nhâm gì và chén rượu để Cò đâu ta? Tay đâu em lấy cò phát. Cái cò á? Ờ. Đây đây. Cái này sử dụng nào ấy có em đây. Đấu lỗ đấy, đéo bảo hiểm đâu. Cò cho nó vàng đúng không? Không, là một lá các Thứ già có áo mới chưa? Có áo mới mặc chưa? Dạ em vẫn bộ cũ trước anh vào Năm ngoái <laughs> Chưa mua áo mới à? Em có Tí để tặng bí thư già bộ áo mới này Mặc ăn tân gia Chú nhìn cháu mặc lọc cho Nóng không? Lọc lọc lạnh à? <laughs> Anh nhìn ăn nữa Ừ Con cháu chi còn chưa <coughs> À tí nữa anh với em xong quay lợn anh đã bảo rồi thì trước rồi nếu không quay là anh giận anh về luôn rồi anh thích quay lợn không mỡ đâu nhỉ em chỉ em bảo bảo anh bảo để à, cái suất này để anh với à, hương quay quay chín nhá mấy à, khi lên mừng tân gia bí thư già đâu mà quay cho em bí thư già có gì đâu mà. hơi nóng nguội Xong để Anh hiểu em đang kêu ấy Ừ, phổi À, hai, hai em nào quay lần là hổ bê một con lợn thú với đấy cả. Bác bác lợn Bác lợn, bác lợn Vâng, vác lợn, thanh lợn Rồi Rồi, <laughs> chuối không biết lấy chưa nhà anh hiểu nhỉ À bàn ghế đây đúng không? Vị thư giả đây về trở về đâu Xẻng đâu nhỉ Ít thôi nhỉ, lưng lưng thôi nhỉ À mỡ Còn không? Cho thêm đi Nhiều mà Cho thêm vào Tôi lấy tiếp, nó đầy quá Ờ tí hết lấy Chó bắt to vào Đi chạy lên chạy lại nó khó Lợi này làm nó phải khẩn trương Cho vào đây anh Chết Khó rồi tổng đấy mất một một anh ở đứng đây quay quay quay em như này cái quay đi quay đi cái này quên không buộc ấy đâu mà nó có cái cây ngáng ấy có cây ngáng này ừ. em ờ, lấy con dao đéo hai cái lỗ đục lỗ đút kia que sắt được, cái... ô bà này không biết thịt vào đây cho dâm mát nhờ quay đi quay đi tục vào quay đi tục vào quay đi quay đi tu anh quay quay đi tu anh shit, dude. Đây nước uh, ấm nhé à, nước uh, nước ờ, ấm nước ấm này giấm này với mật ong giấm mật ong để tí lấy màu ấy cái lon ra thế à đi vào không đã mong bỏ rồi solo khát lá tôi lo không biết sao ta ta còn người ta học tác còn chắc một đi, không thôn đi chở ờ, bàn ghế để cho bí thư già đây tỉnh ngã ba bàn ghế này cũng uh, chắc mấy triệu đấy mấy anh triệu đây làm nước bốn cái ghế à hùng em dạ. bốn cái à dạ, dạ, bốn cái nữa Ờ, lợn à, quay vào một lúc cho nó khô lại thì bắt đầu là mình mới lấy màu con lợn cách quay qua quay đó lui ra anh lui ra để lấy ra đi ngọc không đi bên này mà để ngang này mà cái chỗ chỗ đó nó không nó thế à thì có khó chịu khó nè cho lùi lùi rồi ra tí anh chạy một này đấy à rút lấy màu một ong này giấm này nước uh, ấy này quay đây quay quay đi tôi quay tôi quay đi quay tiếp một này rồi rồi từ từ đây anh em đấy xem nào học nhá học làm Nên Thôi, em đừng học biết. em không biết em không biết làm đâu mình phải ăn trộm cắp nghề xem mà không xem không thì ăn cắp trên mèo vạc này chưa thấy bán quay bao giờ mà chưa chưa thấy chưa chưa thấy mình chưa, chưa có quán nào luôn cái tâm thì là cứ làm lại nhưng mà chống là ấy rồi sao nó lúc còn chung thế à, rồi ta chống xuống rồi thấy được cái gì thì chung mình cũng tùy nó đúng rồi là ta bán gì ăn được mua rồi tái dụng cái đề đây các bạn chỉ cứ anh xoay xoay xoay đầu lên này. cô giáo ngân này về à, quay lợn đi cô giáo ngân à, đây đang lên để quay đấy được Nào. đấy được đấy <laughs> cô giáo ngân rất là xinh gái một bông hoa nở giữa núi rừng tây bắc gần này anh mày <laughs> lên <laughs> anh vớt cả này ra chưa vớt cả quay hàm ra chưa tao là sau khi và Ngọc đã lấy màu xong thì uh, bắt đầu là anh em lại tiếp tục quay tiếp. Đây uh, lợn này cũng phải rơi vào tiếng rưỡi mới chín được mọi chuyện Đấy. cái nào vừa chưa chín thì mình đảo lại người <coughs> khá là lâu mà quay gà nó còn đấy như quay lợn thì quay lợn nhanh hơn mà à đây à Trong đổ nhiều, nhiều than vậy? Hả? Trong quá trình nhiều quay thì là mình sẽ có mật ong đi kìa đấy để bôi để, ờ, uh, cái gì gọi lấy màu à cái này là mỡ mỡ, mỡ để cho nó ấy à cho nó chín giòn đúng không không vâng, mỡ này quyết để cho nó bị ờ, ấy quyết đỡ bị cháy cháy một hai nó cũng giòn mà Xe đấy thường người ta bảo rán này nó mới giòn đấy đấy có rán rồi có mỡ rồi nó khô quá nó không, không giòn của đông khán giả nhỉ của của các tưới tay đấy lần lần lần cạo lông <laughs> lợn nào thì lợn chả cạo lông anh không cạo lông sao ăn được cả lông ăn về ăn cả lông ừ. có chỗ à, còn lông mà có chỗ nào đâu có có chỗ còn lông đéo ai làm cạo tí nữa em về trước tí nữa xẻo cho cái đùi nhá em mang ừ. Ngân thích ăn đùi á? Ừ. Cho cái đùi lợn ăn, ăn cái má lợn chứ ăn thì má nó béo phì có cái đít lợn này béo phì ra kìa à. anh không biết là em với Ngọc ngủ, anh anh anh vào ngủ từ sáng à? Này á. Quay đây quay liên tục em cái. quay liên tục hả? Jesus, cái lò. Này là nướng đúng không? Con nướng. À làm ở đây đi. Ừ. Được thế còn thịt bằm. Chết thêm vào thả đi sợ. Ô. Nếu còn đi đồ. Ờ. Ôi giời, nó chưa ấy mày đã quên mỡ rồi hả? Đâu có chỗ nào đấy con. Mình sợ. Cắt con này ra được đấy nhỉ? Nóng tiết rồi đấy. Phải mua từ trước. Dưới dưới thì uh, anh em thì đang à, quay lợn phía trên này thì anh Sơn với Cường cũng à, đã bắt đầu rồi nào được một đoạn à, rồi rồi khá là to luôn 2 phần 3 ừ, rồi này thì lợn đen thì quá tuyệt vời ngon thắt bột lấy đi Hãy thắt đi phía bên trong nhà thì em già em đang làm cái mỡ ừ, mỡ à, canh xương chứ đúng không canh xương này cái này là cái món gì đây cái này là nhân nữa à, à nhân à, nhân đúng không vâng. à. hương đi đâu rồi hương đang nói chuyện mẹ à. Để trường này tí nữa cho bí uh, quả ấy vào Bí đau vào mới quay được hơn có 20 phút thì bắt đầu đã bắt đầu là vàng ươm con lợn này của anh chị rất tuyệt vời ong pet để lên màu vàng ươm à. sau cái chỗ mông mông con lợn nó khói khói nó phụt lên là chọc nó đỡ phình hơi ấy. Cứ là lô mà nè. Lô mà không. Em đẩy sang bên kia, đẩy sang bên kia. Đúng rồi. Tụt. Lâu Cái nào bây giờ chuyện đâu cái nào mềm mè xiên. Dạ này, của nướng, xiên này cũng xiên nướng các chị. Gia vị mắc khén này. Rất đặc trưng luôn của Tây Bắc. nếu phòng ra không phòng được rồi và nãy xuống nó uh, bị đấy đúng không ừ. Ờ, ờ, mình vâng, Nhân tua này nhân chơi làm tàu thì chỉ có trăm chỉ trong bây giờ đứng vào nấu cá này nó ra mà hốt kia cùng không để để quan kia anh để để quan. ta ta ta xe à để ý vấn đề là làm theo con đu này dắt từ lúc có chút vàng như màu đồng nó là đồng như còn gì nữa à? ừ. đây <laughs> nhìn xa tưởng lợn đồng thôi nhỉ anh đây bà con dân bản hôm nay là anh em được thưởng thức uh, lợn quay đấy trên này lần đầu tiên anh ạ ừ, tiên uh, đồng bào hôm mông trên này là chưa được ăn mình tại vì xem thị trấn mè vạc là anh chưa thấy ai bán cửa hàng ăn bán có có người quay nhưng mà không ra gì à ngon phê ba vỉ à đây là cái phải trực tiếp tay ngọc qua này anh đẩy đẩy qua này em chút đẩy qua giữa lòng hoàng là đang nghĩ là khoảng tầm trong vài à, một hai năm tới nữa thôi để là ngọc sẽ có thể là mở lên một cái thương hiệu của cửa hàng quay à, lợn ở trên này cũng nên để quảng bá thêm được cái quê hương à, lạng sơn món lợn quay lên đồng bào hâm mông trên mèo vạc này tỷ vàng nó thêm ngại quá nhỉ ngại gì đâu nó nó là sự thật mà thay tao hôm nay mở lò quay rồi thì chấn đây này được mà ừ. nhưng mà tôi sợ mức độ tiêu thụ gần đấy mình quay con 10 15 cân thôi thế thôi Nhất là cái chợ phiên mèo vạc này bà con này ừ. hay đi uh, ăn từ 7 ờ, chủ nhật đến rất là đông Và trực tiếp mà đồng bào mà ăn xong đây anh em có thể là cảm nhận của mình hay là có ngon hơn cái thịt lợn bình thường không làm cái biến khác ấy. Nếu ấy bà con tự lan truyền đi cái tiếng xa đồn xa Tiếng lành đồn xa là là mọi người biết ngay Tiếng lành à, đồn xa à? ừ, đấy Thương hiệu có nổi tiếng hay không hoặc là có hay là không thì nhờ bà con rất là nhiều này Các anh ở đây này Nên là các anh quay à, lợn này Vì anh trực tiếp là người tiêu thụ mà Người hưởng thụ hưởng thụ cái, cái món ăn này Hôm nay mà anh này ăn vào uống rượu vào ngon ngày mai sang chơi nhà bạn hôm xưa vừa được ăn món lợn quay của anh Ngọc có quán này ngon lắm các bạn khách đến chơi nhà đấy dần dần dần là, là, là, mọi người cứ đến đến quán thôi cũng muốn thử một lần sao là nghiện hôm, hôm trước mới ăn hôm nay có khách lại phải mua <laughs> nghiện quảng cáo thương hiệu đấy bà con dân bản thì rất là háo hức à, lần đầu tiên được xem đoạn quay nước bọt thì uh, nuốt đứng ực ực anh em nhỉ bản thân giang cũng thế thôi còn muốn uh, ờ, rổ rãi ra đây này ở đây mà có ờ, hẩu trơ mà đặt cạnh đây nơi bát rượu đấy nữa anh em là có lấy dao xén miếng miếng này. đang nóng như thế này chỉ có bia thôi hẩu trơ giờ này nó dạ. à? người đồng bào hông mông thì kết rồi xem mà tí là được thưởng thức luôn này nhớ anh em à, tí nữa mà ấy xong à, à ăn đấy thì anh em quảng cáo nhá quảng cáo lần quay nhá ừ. quảng cáo lần quay đi à, khắp mèo vạc mình cho đồng bào mình biết sau là mình à, hỏi ngọc là cách làm thế nào nếu mình quay ví dụ có đám cưới ấy hỏi anh em mình ấy. không không ăn lợn như kiểu mà mình luộc nữa mà mình rang nữa nên là thế là sẽ sẽ phục đó sẽ đa tài phục đó Thế đây còn là này là bộ bàn ghế là đã trở về à, hết rồi của vị thư già đây khá đẹp đấy bộ này bao tiền nhở à, à, đây thì nó lau sạch anh chị ạ trong nhà thoải mái luôn này làm mầm rộng rồi trước của anh chị để xem rất là rộng rồi làm canh đúng không anh ừ. Để nhân tích canh đã được dựng rang chín rồi đúng không chín rồi đúng không cái này canh ờ, đào rất là xanh to như ờ, siêu to khổng lồ của anh sơn múc ra để thể là tí nó dữ ấy trưởng bếp ờ, đại diện bên họ nhà trai ăn à, nhầm chưa phải đang tới video ra xin lỗi các anh chị mình là quen là giờ rồi mới à, vừa ấy xong anh sơn mới xong rất hấp dẫn luôn đun trong nhà nó hơi nóng hơi khói một chút của ba anh chị ạ cái nhà này là nhà truyền thống à, của em đi thư già thì trước chuyển từ cái à, vị trí cũ lên mà nồi canh này đang sôi số hôm nay là anh sơn là là đạo diễn uh, trưởng bếp chính gà bên này tí nữa anh em sẽ chặt còn tiết canh gà thì em cường em đang ờ, ở dưới để đánh rồi mình sẽ xuống dưới để xem em cường đánh tiết canh như nào nhé mọi người nhé đây phía dưới này thì là em cường đang ờ, chuẩn bị ờ, đánh tiết canh trong cái ngôi nhà mới của em bí thư già luôn Đấy, một nhà bếp vừa tầm vừa cao vừa đẹp Đấy, nâng luôn anh để nó cho cho nó nhanh thơm quá nhỉ vâng. thơm mắc khén nhỉ thơm lừng luôn